mua xe phân khối lớn để đi chợ tôi biết rằng ờ, chắc chắn là cũng không có ai có một cái ý tưởng nó vui vẻ như vậy cả nhưng các bạn ờ, vẫn phải có một cái khái niệm rằng ở Việt Nam sẽ rất ít người có điều kiện để có một chiếc xe thực dụng đi lại hàng ngày và có thời gian để sử dụng một chiếc xe như Honda CBR 500 ở đây chúng ta sẽ vẫn phải sử dụng những chiếc mô tô với cả hai vai trò một chiếc xe vui vẻ vào cuối tuần và một phương tiện đi lại hàng ngày bởi thế, ở phần đầu tiên của video đánh giá chiếc Honda CBR 500R 2019, Thế Cưng sẽ cùng các bạn đi phân tích về góc độ thực dụng xem chiếc xe phân khối lớn này của Honda có phục vụ được chúng ta với những nhu cầu hàng ngày hay không. góc độ thực dụng thì đầu tiên rất nhiều người sẽ hỏi một câu hỏi đó là cao một mét bao nhiêu đó liệu có ngồi được xe này hay không rồi ờ, chỉ nặng khoảng 50 mấy kg thì có nài nổi Honda CBR 500 hay không và ở góc độ này thì với tôi chiếc xe 471 phân khối của Honda là một chiếc xe rất dễ tiếp cận chúng ta có một phần kích thước tổng thể nó không khác biệt nhiều so với chiếc Yamaha R3 và căn bản thì ờ, chiếc CBR 500 này nó chỉ ờ, rộng hơn R3 một chút xíu còn về mặt khối lượng, chiếc xe này cũng chỉ dừng lại ở khoảng 192 kg bao gồm các chất lỏng. Nó không phải là một con số quá lớn để một người Việt Nam có thể hình trung bình có thể thực sự điều khiển được một cách dễ dàng. Là một chiếc xe 500 phân khối nhưng các bạn có thể thấy nó rất gọn gàng. Và một điểm nữa mà tôi muốn nhắc tới đó là phần mặt yên ở đây, mặt yên rất thấp. Nó giúp cho những người trên 1m6 tôi vẫn có thể điều khiển được một cách dễ dàng. Và nhân tiện nói về phần yên thì với tôi cái thiết kế của yên ở đây cũng là một điểm cộng nói về góc độ thực dụng độ êm và độ rộng của yên rất tốt tôi có thể có những cái hành trình ờ, chạy ở trong đô thị khá là lâu đâu đó khoảng một hai tiếng mà không cảm thấy quá là mệt mỏi để đưa chiếc xe này dưới góc độ thực dụng chúng ta sẽ phải nói cả về phần yên sau nữa ở Việt Nam thì các bạn sẽ vẫn thường phải đi xe máy với một người ở phía sau và để nói về cái cảm xúc khi ngồi yên sau thì có lẽ tôi phải nhờ tới một người bạn ở trên yên sau của chiếc Honda CBR500R 2019 này thì điều đầu tiên mà tôi phải khen ngợi nhà sản xuất Nhật Bản đó là phần mặt yên rộng ờ, mặt yên hẹp thì có lẽ nó là một cái ác mộng nói chung của những chiếc sport bike và rất may mắn là chiếc CBR500 thì không gặp phải điều đó tuy vậy thì với tôi mặt yên này vẫn khá là cứng có lẽ để ngồi được đủ lâu thì nó cũng không phải là một ờ, khu vực lý tưởng đó, ờ, bên cạnh phần mặt yên ờ, có thể ngồi được thì ờ, một điểm nữa mà CBR 500 cũng khá là thực dụng với tôi đó là chúng ta có những cái phần hốc nhỏ ở đây để có thể nắm tay vào rồi có một phần dây da ở chính giữa nữa chúng ta có khá nhiều điểm để có thể cầm nắm vào bởi thế nếu bạn nào mua chiếc CBR 500 này về để chở một cô gái mới quen thì chắc là các bạn cũng sẽ không tạo ra quá nhiều những tình huống ngượng ngùng cuối cùng thì về cái phần cảm giác khi ngồi ở đây nó vẫn trông tranh y như là những chiếc sport bike khác mặc dù CBR 500 chỉ là một chiếc sport city và về mặt ờ, cảm giác của hệ thống treo thì ngồi đây các bạn sẽ thường thấy những cái cú nhồng khá là lớn ờ, nếu mà các bạn thực sự muốn mua chiếc xe này về để chở mẹ hay bạn gái đi chợ thì lời khuyên của tôi đó là giảm xuống 300cc và dành số tiền dư để mua một chiếc xe tay ga cầm lái thì sao chạy chiếc CBR 500 ở trong đô thị các bạn sẽ có cảm xúc như thế nào tổng thể các bạn sẽ thấy chiếc xe 471 phân khối này nó rất nhẹ nhàng thực tế thì việc cầm lái nó chẳng có khác biệt gì nhiều so với những chiếc 300 phân khối nó ví dụ như ở Yamaha R3 à, phần trước thì tôi cũng đã đề cập tới việc là Honda CBR 500 nó có một phần kích thước về khối lượng không chênh lệch quá nhiều so với Yamaha R3 mà không chỉ có vậy mẫu xe này các bạn có thể nhìn thấy ngay ở tư thế của tôi thôi nó mang tới một cái cảm giác lái không quá trồm như những chiếc Sport đích thực với các bạn thì các bạn sẽ có một chiếc xe nặng khoảng 192 kg bao gồm cả Một điểm nữa mà tôi cũng khá thích đó là chiếc CBR 500 có chiều dài tổng thể không lớn và bởi thế thì chúng ta cũng dễ dàng điều khiển luồn lách chiếc xe này ở trong đô thị và thực hiện những pha quay đầu nếu cần thiết. Bên cạnh đó thì động cơ của xe cũng có thể nói là rất hiền. Nó rất hiền với quy mô một chiếc xe 500 phân khối chạy chiếc CBR 500 này ở giải vận tốc thấp và không có những cái pha tăng tốc quá vượt cục thì các bạn có thấy có lẽ nó chẳng khác gì nhiều những chiếc 150 phân khối trừ việc là chúng ta có thể chạy tới khoảng 60 km/h mà mới chỉ cần dùng đến số 3 ở đây thì chúng ta cũng sẽ có một phần tay côn rồi một phần chân số rất nhẹ nhàng nữa nó đóng góp không nhỏ vào việc uh, giữ cho chúng ta chạy chiếc xe này vài tiếng đồng hồ ở trong đô thị vận tốc thấp thay đổi số liên tục mà không hề cảm thấy mệt mỏi Mẫu Honda CBR 500 2019 thì sở hữu mô men xoắn tối đa lên tới 43 Nm. Ờ, tuy vậy thì chúng ta cũng đã sớm đạt được đâu đó khoảng 32 Nm tại chỉ khoảng 3.000 vòng một phút. Và đó là điểm mạnh đến cái mẫu xe này khi mà các bạn chạy trong phố và cần phải chuyển số nhiều. Chúng ta sẽ rất là linh hoạt. Thực tế thì tôi ờ, có những cái trải nghiệm đó là đi chỉ cần đi với số 3 và chạy tới khoảng gần nửa tiếng đồng hồ mà không cần phải chuyển số gì tố thứ ba là tôi muốn xem xét ở trong video phần 1 đánh giá chiếc CBR 500 2019 đó là những bất tiện của một chiếc Sportbike liệu CBR 500 thì có nhiều bất tiện hay không ờ, và ở phần này thì tôi muốn nhắc tới giảm sóc trước hệ thống giảm sóc của CBR 500 ờ, với tôi nó khá là cân đối tuy vậy thì chúng ta vẫn phải nhìn về một thực tế đó là nó hơi thô để các bạn di chuyển ở trong đô thị với một người thì ờ, giảm sóc này nó sẽ không được thực sự thoải mái cho lắm Liệu đây có phải là bất tiện của CB500 khi di chuyển ở vận tốc cao chúng ta sẽ khám phá phần 2 Và bây giờ chúng ta sẽ đề cập tới một yếu tố khác Một bất tiện khác mà người ta cũng thường nghĩ tới khi chạy những chiếc xe có máy lớn đó là về độ nóng CB500 có nóng hay không? Để nói là không nóng thì không đúng nhưng các bạn phải mang nó về một cái tham chiếu đó là cái hơi nóng phả ra từ khối động cơ 471cc này với tôi ACC của Yamaha R3 và đó thì với tôi nó là một điểm cộng của CBR 500 cuối cùng thì người ta cũng ờ, sẽ phải quay về một cái mức độ rất rất thực dụng khác đó là mức độ ăn xăng vẫn biết rằng những chiếc mô tô thì sinh ra không phải là để ờ, chạy tiết kiệm nhưng CBR 500 là một chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu để nói về phần tiêu hao nhiên liệu thì tôi muốn các bạn đừng để ý tới con số tuyệt đối 200 mã lực tiêu tốn 10 lít cho 100 km thì nó là tiết kiệm so với chiếc xe vẫn tiêu tốn 10 lít đấy nhưng chỉ sản sinh 100 mã lực Chiếc xe sở hữu 47 mã lực này của Honda thì chỉ tiêu tốn khoảng 3,5 lít cho 100 km đường đô thị với phong cách vận hành của tôi. Và nếu mà các bạn nhìn sang một chiếc xe có dung tích xi lanh nhỏ hơn, đó là Yamaha R3 321 phân khối thì mẫu xe này thực sự là thuyết phục. Yamaha R3 tôi thường vận hành đâu đó khoảng 4 ờ, lít rưỡi cho đến 5 lít trong 100 km đường Hà Nội Ở góc độ chất dụng thì chúng ta có thể sử dụng chiếc CBR 500 này như một chiếc xe có giá nhiều trăm triệu đồng hay không